Dân gian thường có câu kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả nợ Điều này liệu có ứng nghiệm? Con người làm chuyện xấu thì thật sự sẽ rơi vào cõi súc sinh sao? Bài viết này xin kể về hai câu chuyện có thật Người trong cuộc vì hành ác mà phải chuyển sinh thành trâu Trên thân còn có dấu vết lưu lại để cảnh tỉnh người đời Làm chuyện ác phải chuyển sinh thành trâu Vào giữa mùa hè năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 25 1936 Lưu Thiên Tích, hội trưởng Hội Phật giáo huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã ghi chép lại câu chuyện có thật về một người đàn ông sau khi làm việc ác đã phải chuyển sinh thành kiếp trâu bò. Tại huyện Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, có một kẻ vô lại tên Địch quan Diễn. Ông ta thậm chí còn có hành vi thông gian với cháu dâu tên Tiền Thị. Dù việc này vô tình đã bị chị dâu của địch quan diễn là Thường Thị phát hiện Địch Quan Diễn và Tiền Thị lo sợ chuyện xấu sẽ bị bại lộ Liền đi mua thuốc độc và lên kế hoạch sát hại Thường Thị Con cái của Thường Thị cảm thấy mẹ mình đang khỏe mạnh lại đột nhiên qua đời có phần không bình thường Họ cho rằng cái chết của mẹ dường như có liên quan đến địch Quan Diễn Nên muốn điều tra cho rõ ràng Vào ngày 22 tháng 4 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20 Các con của Thường Thị đã đến gặp địch Quan Diễn để chất vấn địch quan diễn liền phát lời thề nếu thực sự có làm chuyện đó thì sẽ bị xét đánh chết qua 8 ngày sau ngay lúc giữa trưa khu vực nhà họ địch đột nhiên trời đất tối tăm mưa lớn đổ xuống sấm sét ầm ầm hàng xóm của địch quan diễn ở bên ngoài nhìn thấy một tia sét đánh thẳng vào nhà họ địch chỉ trong nháy mắt sau mọi thứ lại trở lại bình thường trời quang mây tạnh Người hàng xóm vội chạy tới nhà họ địch thăm hỏi Phát hiện cả địch quan diễn và tiền thị đều đã bị sét đánh Tiền thị thì chết ngay tại chỗ Còn địch quan diễn vẫn đang thoi thóp Ông ta nói rằng bản thân đã làm chuyện trái đạo đức nên mới bị sét đánh Cũng nói ông ta và tiền thị đều sẽ đầu thai làm trâu ở nhà họ Thạch gần đó Nói xong liền qua đời Người hàng xóm vội vã chạy đến nhà họ Thạch Quả nhiên trong thạch gia cũng vừa có hai né con ra đời Một đực một cái Có điều ở chỗ mắt, miệng, mũi của nghe cái có lông rủ xuống như che giấu bộ phận dị thường Mọi người hiếu kỳ nhấc đầu của nó lên xem Chợt thấy rõ hai bầu vú và âm hộ nằm tại nơi đó Nghe cái có hai chân nhỏ và hình dạng móng chân cũng dị thường Đều cục xuống dưới Có người tới nói chuyện với nghe cái gọi đích danh tiền thiện và kể lại quá khứ cho nó nghe né cái dường như hiểu chuyện lập tức cúi đầu xuống nước mắt chảy dài giống như đang xấu hổ và hối hận nhà họ thạch sau đó đã bán hai con nghé này đi muốn lấy đó để khuyến thiện nhắc nhở thế nhân chớ làm điều ác nếu không sẽ phải luân hồi thành kiếp trâu bò chịu khổ để hoàn trả nợ nghiệp Người mua hai con nghé này của Thạch Gia coi chúng như món hàng lạ và đưa đi diễu hành khắp nơi vào đầu tháng 5 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 25, người chủ đã đưa hai con nghé đến chỗ thị trấn của ông Lưu Thiên Tích, hội trưởng Hội Phật giáo huyện Hợp Giang. Khu vực trưng bày được dây chính, ai muốn vào xem phải trả 200 đồng. Người dân địa phương lũ lượt đến xem chuyện lạ, ngày nào cũng có người xếp hàng dài chờ đợi, phòng triển lãm cũng luôn chật kín người quan huyền lúc bấy giờ là lưu dụ trường đã yêu cầu chủ nhân dắt hai con nghé vào văn phòng để chụp ảnh ghi lại một câu chuyện có thật về nhân quả báo ứng luân hồi chuyển sinh hại người chết quan phải đầu thai làm trâu trên lưng còn lưu lại danh tính cách đây 65 năm về trước tại Đài Loan từng xảy ra một vụ án quan. khi ấy có một người họ lâm vì du quan cho người khác đã khiến người đó tự sát sau khi người họ lâm kia chết đi đã phải chuyển sinh thành trâu trên lưng vẫn còn lưu lại họ tên của chính mình năm đó một phóng viên của nhật báo Dân Thanh ở Đài Trung đã phỏng vấn chủ nhân của con trâu này và đăng tải tin tức vào ngày 28 tháng 1 năm 1956 gây chấn động dư luận. Vụ việc xảy ra ở thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông, Đài Loan. Gia đình nhà dư dạng Kim có con trâu cái sinh ra một ngé con, Kỳ lạ là trên lưng ngé con lại xuất hiện ba chữ Lâm Tân Giáo Ngay khi nhìn thấy ba chữ Lâm Tân Giáo Những ký ức đau thương được trôn giấu trong lòng Dương Dạng Kim từ hơn 10 năm trước lại hiện lên trong tâm trí ông Mười mấy năm về trước, Lâm Tân Giáo vốn là một bác sĩ trong thị trấn Hằng Xuân Trước khi Đài Loan giành lại độc lập vào ngày 25 tháng 10 năm 1945 Em trai của Dư Dạng Kim là Dư Dạng Đặc vì gia cảnh nghèo khó nên đã tới làm thuê trong nhà của Lâm Tân Giáo Có một lần, Lâm Gia bị mất trộm hơn 2.000 cân thóc đã dẫn đến một câu chuyện vô cùng thương tâm Lâm Tân Giáo trong tình huống chưa rõ thực hư, thiếu chứng cứ lại đổ oan cho Dư Dạng Đạt đồng thời báo cảnh sát đến bắt Dư Dạng Đạt Lúc đó, Dư Dạng Đạt bị cảnh sát đánh đập tra khảo và ép cung Dư dạng đại ôm hận trong lòng mà không thể nào rửa oan được Cuối cùng đã tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình Không lâu sau, Lâm Tân Giáo cũng qua đời Mười năm sau đó, tức là vào năm 1956 Con trâu cái trong nhà của Dư dạng Kim sinh con Kỳ lạ là lông ở trên lưng nghé con lại hiện ra ba chữ Lâm Tân Giáo Con trai của Lâm Tân Giáo là Lâm Vinh Quán, khi đó 23 tuổi Biết được chuyện này, ngay lập tức tìm cách thông qua hàng xóm để thương lượng với Dư Dạng Kim, chấp nhận bỏ ra 15 ngàn đại tệ để mua nghé con về nuôi, nhưng đã bị Dư Dạng Kim từ chối. Tin tức này sau khi lan truyền ra bên ngoài đã gây chấn động khắp mọi nơi, những ai chứng kiến câu chuyện cũng đều kinh ngạc mà thốt lên rằng nhân quả báo ứng là có thật. Lúc sống hại người, sau khi chết phải đầu thai làm súc sinh để trả nghiệp hơn nữa còn được trời cao thủ ký một cách khéo léo chuyển sinh dẫn giữ lại chứng cứ để lưu lại một câu chuyện chân thực về tái sinh trả nghiệp trong lục đạo luân hồi vũ trụ mênh mang thiên địa trường cửu nhưng trời cao có mắt thời thời khắc khắc đang ghi lại từng lời nói hành động của con người trên thế gian và quyết định vận mệnh tương lai của mỗi người có thể nói con người chết đi không phải là kết thúc báo ứng mà là khởi đầu cho quả báo ở kiếp sau Linh hồn mang theo đất và nghiệp rời đi Tiếp tục luân hồi chuyển thế để hưởng phúc báo hay trả nợ nghiệp Trong kinh Phật có giảng Muốn biết nhân kiếp trước, xem thụ hưởng đời nay Muốn biết quả kiếp sau, xem việc làm hiện tại Hai câu chuyện về chuyển sinh trên đây đều thể hiện được đạo lý nhân quả báo ứng trong luân hồi chuyển sinh Rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm cẩn trọng Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Chuyện luân hồi Ba đời chuyển sinh để trả món nợ ân tình Người ta vẫn thường nói Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu Chuyện trên đời rất nhiều sự tình không thể lý giải từ bề mặt được Bởi nó còn liên quan với nhân quả từ tiền kiếp Tiểu Di sinh ra vào đầu những năm dân quốc Sau khi kết hôn với An Huy Tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt đẹp Thế nhưng, cuộc hôn nhân của đôi bạn trẻ đang lúc hoạn nồng thì bất hạnh đã xảy ra Tiểu Di đã để ý đến một người đàn ông khác Sau một thời gian qua lại, hai người đã trở nên thân thiết hơn Tiểu Di thường nhận được sự giúp đỡ từ người đàn ông này nên cũng nảy sinh thiện cảm Người đàn ông rất mến mộ Tiểu Di bởi lúc đó cô rất đẹp Tuy nhiên anh ta đã có vợ, có con Một ngày, Người đàn ông đó nói với Tiểu Di Anh muốn kết hôn với em Anh nhất định phải lấy em làm vợ Để em tin Anh sẽ dùng hành động của mình chứng minh cho em thấy Tiểu Di thấy sự tình đã đến bước này Đành nói rõ lòng mình Không, em đối với anh chỉ có thiện cảm Còn trong lòng chỉ có A Nguyên Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng em được Người đàn ông bỏ ngoài tai những lời đó Nhất quyết về nhà bỏ vợ, từ con Sau đó quay lại tìm Tiểu Vi Nói rằng đã xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi Muốn Tiểu Di cùng đi với mình Tuy nhiên Tiểu Di lại một lần nữa cự tuyệt Người đàn ông thẹn quá quá giận Hét lớn lên rằng Ta vì cô mà bỏ vợ bỏ con Thế mà cô lại không chịu đi theo ta Quả là đáng giận mà Nói rồi lao vào túm lấy Tiểu Di Bóp cổ khiến cô mất mạng sự việc này xảy ra vào tháng 6 năm 1936 Trong các ghi chép lịch sử vẫn còn lưu lại vụ sát hại này Sau khi Tiểu Di chết đi, nguyên thần ly thể Rồi chuyển sinh thành một cô gái sống tại vùng Sơn Cước Tiểu Di lớn lên cũng thuận lợi mà kết hôn Chồng cô vẫn là an huy của kiếp trước Kiếp này, an huy gia cảnh rất tốt Có nhà cao cửa rộng, ruộng giường thân thang cô dâu thì cần cù chăm chỉ, cuộc sống có thể nói là đẹp như mơ. Thế nhưng, tiệc vui chóng tàn, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Một ngày, An huy đi ra ngoài, trở về dẫn theo một cô gái, rồi nói với mẹ và vợ rằng Tôi đưa cô gái này về nhà muốn thương lượng với hai người để lấy làm vợ lẽ Tiểu Di nói Anh đã dẫn cô ta về nhà rồi Còn thương lượng gì nữa được lấy cô gái kia làm vợ lẽ an huy quá đổi vui mừng cũng bởi vì người vợ cả không thể sinh con mà cô gái kia mới tới lại sinh cho nhà anh ta một đứa con trai nên An Huy càng thêm yêu mến người vợ lẽ mà lạnh nhạt với vợ cả Tiểu Di sinh hờn dỗi Suốt một thời gian dài không còn quan tâm đến chồng nữa Còn cô vợ lẽ lại ngày đêm tính toán sao cho mình có thể trở thành chính thất và điều không may một lần nữa lại xảy ra Hôm đó Tiểu Di đi làm về Thấy cửa nhà trống trơn Chồng cô và người vợ lẽ đã biến mất không một dấu vết Hơn nữa còn đem theo hết thảy tài sản trong nhà Chứng kiến cảnh này Tiểu Di cảm giác như sét đánh ngang tai Đau đớn tột cùng Nghĩ rằng một ngày vợ chồng Trăm năm ân nghĩa Thế mà không hiểu sao Người chồng cô nhất mực yêu thương lại bỏ trốn cùng vợ lẽ Dứt bỏ cô mà đi cô đã khóc đến cạn khô dòng nước mắt Trong thôn, rất nhiều người đều đến an ủi, giúp cô quên đi quá khứ Còn khích lệ cô mau chóng tìm một đích lăng quân mới Lúc đầu, dù ai nói thế nào cô cũng không đồng ý Thế nhưng, trải qua khoảng thời gian dài cô đơn và bất lực Cô đã quyết định nghe theo lời khuyên của mọi người Tìm một người chồng khác Tiểu Di mang theo dũng khí Chạy lên núi cao hát gian một khúc sơn ca cảm động lòng người tiếng hát trong trẻo rõ ràng gian dậm khắp núi đồi chỉ trong giây lát ở phía dưới chân núi gian lên giọng của một ai đó đáp lại tiếng ca của nàng tiểu di mừng rỡ nghĩ thầm ai có thể đáp lại giọng ca của mình nhanh như thế nhất định phải gặp xem đó là người như thế nào nhưng chẳng ai ngờ người tiếp lời ca của tiểu di lại chính là người chồng đã từng dứt bỏ cô lúc trước Cơn tức nổi lên, cô lớn tiếng la mắng, tiếp đến là đánh đấm liên hồi. Sau khi cơn giận qua đi, không đợi anh chồng nói chuyện, cô liền hỏi Anh không phải đang cùng ả tiện nhân kia sống tốt lắm sao? Sao lại trở về rồi? Anh chồng vẻ mặt thương tâm nói Cô gái đó thật là cô ta phải lòng một người đàn ông khác Nên bỏ rơi anh, con trai anh cũng bị cô ta mang đi mất anh cảm thấy chỉ có vợ là tốt nhất nên đã quay trở về. Gặp lại nhau sau thời gian dài chia ly, người vợ đã không còn tình cảm như trước nữa. Cô hận anh tới tận xương tủy, trái tim cô đã tan nát từ lâu rồi. Dù người chồng đã quay trở về, nhưng một tiểu di thủy chung không thể tha thứ cho một người chồng bất trung, bất nghĩa như thế. Bởi vậy, sống với nhau chẳng được bao lâu nàng mang theo oán hận mà qua đời Khi đó là vào tháng 6 năm 1957 An Huy cũng rất thương tâm Cảm thấy hết thảy tội nghiệp đều là do mình tạo thành Nên nguyện rằng kiếp sau sẽ gặp nhau để đền đáp lại 20 năm sau, vào tháng 6 năm 1977 Tiểu Di lại chuyển sinh một lần nữa Kiếp này, Tiểu Di trông rất mực xinh đẹp Bởi vì kiếp trước tích đức nên kiếp này dù cô làm gì cũng kiếm được tiền được rất nhiều người ái mộ chồng của cô trong kiếp này vẫn là người chồng kiếp trước trong kiếp này khuôn mặt anh trông rất tuấn tú lời nói cử chỉ đều được người người tán thưởng làm việc cũng rất tốt có tài xế và xe riêng bởi vì kiếp trước anh ta nguyện đến trả nợ nên kiếp này anh ta đối với Tiểu Di đặc biệt yêu thương chăm sóc có thể nói là nâng niu hết mực Người khác đều cảm thấy kỳ quái Vì sao hai con người ở hai giai tầng khác nhau lại có thể về ở cùng một chỗ như vậy Những điều này nếu chỉ nhìn từ bề mặt thì không thể nói rõ ràng được Kỳ thực chúng đều có quan hệ nhân duyên Ai có thể biết được rằng họ đã trải qua duyên phận ba đời rồi Trong cái duyên đó có vợ chồng ân ái Có chuyện vợ đối với chồng bất trung Có chuyện chồng đối với vợ phản bội Chính những món nợ này mới khiến họ trở thành vợ chồng với nhau bởi vì trong đời này họ đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Nên họ mới có thể biết được sự tình của kiếp trước Điều này cũng khiến họ thêm trân quý cái duyên phận thế tục này Có thể bao dung, giúp đỡ lẫn nhau Qua câu chuyện, cũng hy vọng mọi người có thể hiểu được chuyện nhân quả luân hồi Quý trọng những người có duyên với mình Đối xử tốt với người khác cũng là tích lại cho mình chút phúc đức